cháu khái niệm hoàn toàn nói tóm lại chúng ta bị lừa quá sâu quá sâu nha quý vị nó đánh cháo khái niệm tôi nói thật với quý vị không ai mà đang đi quyên góp từ thiện 20 ngày một ngày gần 10 tỷ đồng mà đề nghị ngân hàng là đóng tài khoản báo có quý vị ơi nó là một con quỷ không phải là con người bởi vì sao tôi nói thay cho tiếng nói người miền trung có lý do gì mà mày đóng là một cái tài khoản báo khóa đơn giản như vậy đâu đang đi làm từ thiện mà đúng không quý vị nó càng vô lý hơn nữa khi tôi phát hiện ra một cái công dân tài khoản báo có thì đây là tôi nóc ao vợ chồng nó chính xác luôn và tôi biến cái nóc ao này thành giấc mơ của tôi và bây giờ chúng ta phải thẳng tay đề nghị nó phải đưa cái công dân mà ngân hàng báo gỡ ra báo khóa thì phải báo gỡ và trong thời gian khóa và gỡ thì cái khoản tiền đó nó rơi xuống cho vợ chồng tụi mày là bao nhiêu được không quý vị quý vị tin tôi quý vị thả tim cho tôi thả tim cho tôi đi tôi sẽ đưa quý vị ra bắt các cung bậc cảm xúc CEO nha tổng giám đốc công ty nha không phải là người mà như tụi mày nghĩ đâu đừng có to mồm léo láo Bây giờ cô sẽ nhờ Tâm up hết lên những cái khoản mà cô đưa. Đây thì quý vị hãy đào về. Và quý vị hãy trải nghiệm như tôi đi. Tôi sẽ đưa cho quý vị xem rằng là những cái thủ thuật mà cái giới nghệ sĩ nó đi làm. Tôi đố tụi nó thằng Đàm Vĩnh Hưng, thằng Trấn Thành, mày lòi ra đi. Mày cũng chơi đúng cái chiêu này. Tự ngắt keo tiền trên không gian và đến một ngày nào đẹp trời tự đem sử dụng cho mình và ngắt ngang như chẳng hạn như tôi nói với vị nghe con này nó cao thủ hơn là nó còn có một cái công dân là ngắt và đổi qua một cái tài khoản khác còn những đứa kia nó không cần ngắt luôn ha hoặc là có như thằng chấn thành mày có ngắt không vậy thì trong thời gian mày cầm 9 tỷ rưỡi á sao mày không chuyển vào mặt trận tổ quốc đi mà mày lại đi đưa cho mẹ hồ ngọc hà em thêm mấy tháng nữa và thằng à, đại nghĩa đi làm từ thiện rồi bây giờ mày hối hả mày chuyển 9 triệu mấy vô mặt trận tổ quốc mày làm như vậy là mày tự giả vào mặt mày rồi đấy là tiền của đồng bào là tiền mồ hôi nước mắt của người dân khắp nơi gửi về cho tụi bay để tụi bay khốn nạn với người dân như thế này đây và hôm nay tôi bùng nổ một cái chiêu trò một cái thủ đoạn mà đặc biệt là giới ngân hàng tôi nói theo luật cho cô cái khăn giấy tôi nói bằng luật chứ tôi không nói theo một cái sự cảm tính nào đó hay là một kẻ hở nào đó như quý vị đã từng à, tìm hiểu ở đây là gì quá cao thủ và phải nói là chuyên nghiệp luôn vậy thì chúng ta có quyền đòi hỏi nó làm điều thứ nhất là trong 20 ngày gọi là tạm ứng niềm tin sao kê mỗi ngày cho chúng ta và chúng ta sẽ dò hết toàn bộ trong 20 ngày đó thì chúng ta xem có tên của chúng ta hay không thì cái phần còn lại á, và đề nghị vợ chồng Thủy Tiên phải là một cái công dân gửi ngân hàng nếu đã gỡ rồi thì tiền đó hiện giờ đang ở đâu và chưa gỡ thì phải gỡ để tiền nó rơi xuống nhưng quý vị và có một cái điều như thế này nè không bao giờ tiền vô như nước mà mày biểu khóa tài khoản một cái chuyện phi lý chưa từng và mày đưa một cái tài khoản khác vào thì công vinh nói rằng là tài khoản để vợ đi chợ vợ đi chợ mà cũng phải đưa lên cho công chúng quyên góp cho vợ mày đi chợ hả công vinh mày còn lên tiếng mày to mồm mày chửi ai mày đừng kiện ai hết ngoài mày kiện bà nguyễn phương hằng này nè vì sao vì tôi đối đầu với công vinh nha quý vị tôi căn cứ vào cái công văn của ngân hàng Tôi đại diện quý vị Tôi có quyền yêu cầu Vợ chồng công vinh Phải có một cái công văn báo gỡ Hay là tụi mày đã gỡ rồi Mua tài sản hết mẹ nó rồi Cái này Hãy để cho công an vào cuộc Công an kinh tế bộ công an vào cuộc Tôi mở luôn cho công an biết rằng là Con đường của tôi hiểu Là tất cả những khoản còn lại là những cái tài khoản treo và nó có sử dụng hay không nó mở chưa hay chưa mở tất cả chúng ta đều được phép yêu cầu trong thời gian chờ đợi công an thì chúng ta phải được phép yêu cầu nó là sao kê mỗi ngày cho chúng ta trong 20 ngày nó đi quyên góp và cái quan trọng nhất là yêu cầu nó phải có một cái công văn đề nghị ngân hàng mở và sau khi mở rồi thì phải sao kê toàn bộ cái thời điểm mà báo khóa cho đến lúc mở thì cái khoản này là để phục vụ giấc mơ của bà Nguyễn Phương Hằng tao chờ đợi mày lâu lắm rồi công Vinh và hôm nay tôi phải trở lại để làm rõ vụ này tôi thì không có quyền đâu quý vị à, một người như tôi thì công vinh nó nói tôi không đủ tư cách và tôi không có quyền thì à, tôi đang nói đây là nói thay mặt cho cộng đồng mạng à, đang nói về luật của ngân hàng và quý vị nào không tin tin tôi á quý vị hãy trải nghiệm như tôi đi quý vị sẽ thấy rằng tài khoản của chúng ta được treo mãi mãi khi chưa có lệnh của chúng ta và đối với cái cái chuyện mà khóa như thế này tiền chuyển băng kinh vẫn vào bình thường nha quý vị và được treo ở trên đó thì khi nào lệnh của nó thì toàn bộ tiền này thuộc về cá nhân nó và buộc ngân hàng phải bảo mật cho nó và một lần nữa tôi xin cảm ơn um, ngân hàng Việt Vietcombank đã có một cái công văn quá đẹp quá hay để tôi đâm đúng cái chỗ thủng này và bây giờ chúng ta một lòng đề nghị Thủy Tiên và Công Vinh phải có một cái tài khoản mở sau khi khóa và sao kê toàn bộ cái số tiền còn lại sau khi khóa và tới lúc mở kết thúc như thế nào đó là những gì tôi nói à, theo sự hiểu biết của tôi về ngân hàng xin cảm ơn quý vị tôi đã nói qua câu chuyện đầu tiên đây là gì đây là cái trò thủ thuật cái trò lừa đảo và gọi là một cái trò ma mị bởi vì không có ai không có ai đang tiền vô như nước nha quý vị tiền vô như nước một ngày 90 tỷ đồng mà biểu tài khoản khóa đi khóa đi và đưa cái đó ra để khè ai khè những người không có trải nghiệm ngân hàng và tôi đang nói đây là nói vai nói với những người hiểu biết và đặc biệt là giới ngân hàng công an kinh tế và tất cả chúng ta đòi hỏi là điều chính đáng và sao kê ra lên giọng chửi rủa ai hâm he ai thì bây giờ chúng ta tạm ứng niềm tin là sau kê 20 ngày đi quyên góp đi tôi chỉ nói đầu vô và tôi sẽ nói đầu ra ra vào cái lần livestream tiếp theo hôm nay tôi chứng minh cho quý vị thấy rằng là tôi có những giấc mơ của tôi nha quý vị cho nên á tôi không phải là người hồ đồ ăn theo và đi nhờ người khác quý vị phải nhớ rằng chồng của tôi ngày xưa đã từng mở ngân hàng là anh Quỳnh Huy Dũng và bản thân tôi đã trải nghiệm ngân hàng rất là nhiều năm tôi chỉ cần trao đổi với anh Quỳnh Huy Dũng thì tôi có thể hiểu được cái công văn này nó như thế nào có nghĩa là nó lừa chúng ta nửa tỉnh nửa mê và tất cả những người mà u mê bất chấp mà nhất là những cái fan mà chống đối quyết liệt á dảnh cái lỗ tai lên mà nghe và hãy chờ đợi um, thần tượng à, của tụi mày nó sụp đổ ra làm sao đúng không quý vị nếu quý vị thấy rằng những gì tôi nói có lý và quý vị cần phải được trải nghiệm quý vị thả số 1 thả tim cho thôi đi bởi vì khi tôi đã trở lại thì phải lợi hại hơn xưa nha quý vị đó là nét riêng của bà Nguyễn Phương Hằng cho nên là đừng có múa mai quay cuồng đừng có quăng một đống giấy đó ra và đưa cái công dân này ra mà đặc biệt một điều thu có 177 tỷ mà chi ra tới hai trăm lẻ mấy tỷ sao mà hào phóng vậy ở đâu mà hào phóng vậy quý vị quý vị thấy không có những điểm bất cập mà tôi có thể chứng minh được cho quý vị chứ tôi không cần phải soi cái gì nhiều hết tôi đang nói bằng luật nha quý vị tôi đang nói luật ngân hàng dành cho những con người đi giao dịch và đây là gì đây là một cái thủ thuật không phải ai cũng biết nha quý vị nhưng mà đời mà dẫu bích dây thì có bóng tay nhọn chứ ít nhất cũng phải có một bà khùng khùng như tôi để mà lôi cái đám này ra từ những cái thủ đoạn đê hèn ăn chặn tiền của đồng bào dân tộc bây giờ có hay không chúng ta có quyền đòi hỏi và chúng ta có quyền yêu cầu đơn giản thôi và bây giờ như thế nào quý vị đặt niềm tin cho tôi à, quý vị hãy um, quý vị hãy uh, trải nghiệm uh, là quý vị đề nghị ngân hàng uh, khóa tài khoản báo có đi và quý vị hãy kêu người thân quý vị chuyển vào một khoảng nào đó thì cái khoảng đó muôn đời nó nằm ở trên đó trên không gian đó gọi là tài khoản treo đó. chờ lệnh quý vị nó mới rơi tự do xuống thì sau khi mà thủy tiên dùng cái thủ thuật này bằng một cái công văn của ngân hàng đưa ra gọi là để chứng minh rằng